dành cho thị trường nội địa Nhật. Hiệu bếp là Paloma. Bếp này có model là 800B. Thì đây là cái nội thất của bếp đây. Nội thất bếp còn đẹp. Thì trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản khác và một số bếp có mặt kính cường lực, ga âm, từ âm. Tính năng mà an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng khóa ga khi tắt lửa nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè còn khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì ở cái que cảm biến này nè nó đủ hai trăm rưỡi đó thì nó sẽ khóa ga còn có một số bếp nó cũng có cái thêm cái nút 3 giây như ở bếp này đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của bếp bên phải này lên từ hai trăm rưỡi đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga nên nó cũng sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa để khống chế cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang như công tắc này các bạn sử dụng thì mình sẽ bật về vị trí bên trái để bật tính năng rang đó lên thì các bạn sẽ rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt đi còn có một số bếp nó có cái nút 3 giây như ở bếp trên này đây thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt quay cảm biến lên cái nhiệt độ tối đa không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt đi bạn nào mà có nhu cầu sử dụng tính năng rang đó hay là đã chọn cho mình một cái dòng bếp mà mình ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể chụp hình ngay vị trí con đó và các bạn sẽ gửi kèm thêm cái mã số này ở trên cái con đó đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn cụ thể hơn số thứ tự là số 1 đây dòng bếp nút xoay Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 Số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 nhưng mà giá của nó thì chỉ có 1 triệu rưỡi thôi do cái bề mặt trước này của nó đã bị ố đây bếp cũng đã được gắn công tắc rang số 3 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 4 mặt men chống xước giá 1 triệu 8 đã được tích hợp công tắc rang số 5 mặt sơn mặt men trên mặt men chống xước sẽ gắn thêm cái công tắc rang vào giá thì hai triệu rưỡi số 6 cũng có mặt men chống xước gắn công tắc rang rồi giá là một triệu sáu đến với một số dòng bếp có nút nhấn đây mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 8 cũng là bếp mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 2 số 9 cũng vậy mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 6 và số 10 mặt men chống xước giá 3 triệu 2 tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp kính full chức năng số 13 mặt kính cường lực viền inox đây thì bếp này nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp đây đây có nồi đặt lên thì đây tôi đã bỏ pin thử mà khi không có nồi thì nó chỉ nghe báo cái tiếng bếp thôi và đèn ở đây nè nó chớp đây bên phải cũng vậy bếp nướng thì nó đánh lửa ừ. thời gian nướng vào mặc định là 9 phút nè điều chỉnh ngọn lửa nướng đây nút điện tử chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nhiệt độ chiên đây. nhiệt độ chiên nước nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm nút 3 giây còn ở bếp bên ờ, trái là nấu cơm nấu cháo hiện giờ nấu ừ. tiếp theo ở vị trí số 15 cũng là bếp Rinnai có mặt kính cường lực hẹn giờ ờ, nướng và nướng thì một tầng lửa số 9 Osaka ga đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình cũng có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu được cho cả hai bếp nấu à. và hẹn giờ nướng và những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác tiếp theo đến với một số dòng bếp âm đây là dòng bếp âm Greenlight có mặt kính tràn viền thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác được hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng ở phía bên trái này bên trái này là bếp nướng và chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm nè những cái nút ở đây nó sẽ là công tắc bật mở cho từng bếp ở nút này là bếp bên phải nè tiếp theo là bếp bên trong tiếp theo nữa là bếp bên trái còn ở phía bên trái nó là của bếp bên ờ, bếp nướng tiếp theo đến với cái hàng trưng bày cũng có mặt men chống xước bếp số 20 đây là hàng dùng lướt cũng có mặt men chống xước đây thì sẽ đến với một số dòng à, bếp từ thì đây là một số dòng à, bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh thì bạn nào mà muốn vệ sinh á shop vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ nó có cái công suất trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 để sử dụng còn dưới 2.000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V bắt buộc các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có công suất cao hơn còn về dây dẫn thì các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 à, chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được công suất nấu tất cả những dòng bếp đều có bảo hành và sẽ test những cái chức năng của bếp đầy đủ trước khi giao thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ đến với dòng à, bếp ga này để à, test giao cho khách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 thì các bạn sẽ bật cái công tắc rang về vị trí bên trái này để bật tính năng rang đó lên và khi không sử dụng thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì shop sẽ à, làm cái công tắc ở phía bên học pin này còn có một số bếp nó có thêm cái nút 3 giây á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được